mời bè bạn gần xa hãy về vãng cảnh đường hoa phố chờ sắc màu tươi đẹp như mơ đường hoa cảm hứng bất ngờ yên phong trời xanh xanh mát thu trong đường hoa ý nghĩa tạc lòng người sắc hoa lan tỏa xa gần thắm tình phụ nữ đã ngần ấy năm khách du hãy ghé qua thăm hoa chi hội phụ nữ trong những ngày xanh vàng tím đỏ hôm nay nâng tầm phong cảnh nơi đây phó chờ hát ý bà tình lộc thập bất ngờ hay không gửi một khúc ngâm tiếng thơ réo rắt bồng trầm đường